giao giữa người đẹp này với người đẹp tiếp theo giữa hoa hậu Phạm Hương và hoa hậu Bohemian. Quý vị hãy dành tràng pháo tay thật lớn cho khoảnh khắc thật đẹp và đầy xúc động này. Chúc mừng cho Bohemian và cũng chúc mừng Phạm Hương đã hoàn thành nhiệm kỳ của mình trong hoa hậu hoàn vũ và tiếp theo đây sẽ là những năm tháng thật đẹp trong cuộc đời của hoa hậu ¿Qué es lo que